cho các giải yếm của huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La đây các bạn này các bạn học sinh của các nơi lô lức đổ về đây để tham quan các giải yếm này và chụp ảnh à, ghi hình lưu niệm đấy đấy đây các giải yếm đây các bạn nhé nó đẹp vô cùng luôn <clears throat> trong đại ngàn vi vút rừng cây thì hát giải yếm đẹp như một giải lụa đẹp à, như một giải yếm đào và nước từ thượng nguồn chảy về đổ về con suối này cuồn cuộn thác giải yếm đổ về con suối này còn cuộn đây đổ về cuồn cuộn đây các bạn này như hát bàn hoa tấu như hát bản hòa tấu ngợi ca ngàn đời về núi rừng tây bắc đẹp thiêng liêng và hùng vĩ mặc dù ờ, tôi đứng xa vác khoảng độ chắc là phải hai ba trăm mét đấy nhưng mà những tia nước nhỏ li ti như vạn ngàn mũi tên bay về phía chúng tôi và làm cho chúng tôi cảm nhận là cái hơi mát từ uh, các giải yếm này uh, lan tỏa vào người mình cảm một cảm giác vô cùng dễ chịu vô cùng thân thương và bản trường ca của à, núi rừng Tây Bắc cứ hát mãi hát mãi từ ngày này qua ngày khác từ đời này qua đời khác thành một bản trường ca bất hủ để ca ngợi về núi rừng Tây Bắc về một à, khu à, thiêng liêng khu vùng đất thiêng liêng của tổ quốc mình đẹp đẹp vô cùng các bạn ạ đẹp lắm đây là con suối này là do ảnh hưởng mưa các bạn nhé nếu mà không mưa thì nếu không mưa thì nước ở đây trong nó không đục như này đâu ạ nhưng mà do là nước ở thượng nguồn đổ về cho nên là mưa cho nên đã làm cái con suối này nó bị đục lên đấy bị đục lên nhiều đấy và bây giờ thì à, để chúng tôi rời cái trực diện với thác lại và chúng tôi sẽ lên trên để quay cho các bạn xem nhé đây, đây các bạn học sinh đổ về đây rất đông các bạn này và chúng ta phải qua những con cầu như thế này phải qua những con cầu như thế này thì mới lên được trên đỉnh thác bảy nhánh các bạn nhé đây đấy, nước ở thượng nguồn đổ về này các bạn này cuộn cuộn này đấy, đấy chỗ này các bạn thấy sợ không sợ không các bạn này đây đây này vậy này đây Đấy. đẹp không các bạn nào các bạn ơi bác các bạn ơi đây. trăm khúc sông đổ về đổ dồn về một bến em chẳng yêu chàng em đến khi đây Đấy với đây không dây mà buộc Phát giải đúng đào Không thước mà say Bạn chào các bạn đâu đi Em chào các bạn nha Bạn à, tự giới thiệu về mình bạn ở đâu nhỉ? À, em à, người trên Sơn La à. Hôm nay em đưa các à, bạn học sinh à, lớp 10 trường chuyên đi à. trải nghiệm À cô giáo? Vâng Vâng Hình như hôm qua gặp cô ở trên bản Mong À thế à? Vâng, em chào chị nhá. Vâng, chào cô. Chúc cô và các em luôn à, là trò giỏi. Các cô thì mạnh khỏe, còn thì các em là trò giỏi con ngoan. Trường để liên lạc với các bạn này. Bây giờ chúng tôi phải dừng cái video này nhé. Để lên trên kia quay thì là... Ờ, nếu mà quay kia thì nó cũng khá là dài đấy các bạn này quay lên tận trên là nó video nó rất dài đây nước này bạn thấy trăm khúc sông đổ về một suối đây <coughs> đây các bạn này đẹp không mình uh, nguyện là tình tình nguyện viên để làm những cái video này cho các bạn xem nhé đấy tôi đến đây thì vì phải tạm dừng đã và đây các bạn học sinh của tỉnh Sơn La đổ về đây du lịch rất đông đây các bạn này trời ơi nếu mà đứng gần thác thì không thể chịu nổi bởi vì hơi nước tỏa ra bắn tung té vào người và sẽ rất lạnh các bạn ạ đẹp quá các bạn này đẹp không đẹp không các bạn mát lạnh luôn và mình sẽ tranh thủ mình quay đây quang cảnh từ dưới một tí các bạn nhé đây đấy nhìn ở dưới thì cái, cái, cái suối này nó chỉ còn bé tí thôi các bạn ạ bởi vì là mình đang ở trên một độ rất là cao vời các bạn ạ Con hát này đẹp như một giải kiếm đào Như vậy là có nên là hát giải kiếm Và chúng ta chuẩn bị đến với cầu kính tình yêu đây thì mời các bạn chúng ta đến với cầu kính tình yêu của tháp Giải Yếm ở đây các bạn sẽ được trải nghiệm một à, à cái à, một cái à, cảm xúc mà vô cùng là là là khác lạ và gọi là đây là khu đàn tình yêu đây ạ đàn tình yêu qua đàn tình yêu thì đi sẽ đi xuống ra cầu kính đây, đây, đây. Ở vâng. à, đây mọi người người nào cũng có thể là đi được đúng không? Ở đây này có được thắp hương không? À. Vâng. À, vâng, gọi là đền nhưng mà không được thắp hương các bạn ạ. Và nếu như bạn nào muốn cầu tình yêu thì đến đây cầu nhé. Cầu tình yêu và tình yêu này là tình yêu vĩnh viễn luôn. bây giờ thì mình phải đi vớ đúng không? Đi vớ mới đi được trong là nó sẽ trơn các bạn đi đi giày là được không ừ, bọc luôn ở ngoài bọc bọc ngoài dây bọc ngoài dép ấy như là một bước chân mình đi thì có một một miếng kính vỡ vụn dưới chân mình mình cảm giác như vậy các bạn ạ và đây là một cây cầu độc đáo nhất có thể nói độc nhất vô nhị ở Việt Nam cây cầu này cây cầu này là cây cầu khởi nguồn của một tình yêu bắt đầu một tình yêu của đại ngàn núi rừng Tây Bắc với ngọn thác giải yếm chảy hát những bài bản quyền ca bất hủ của nạn nhân đất đất và chúng tôi sẽ chuyển thêm những công nghệ không hình của Việt Nam mình nếu như bạn nào mà cảm giác nếu như bạn nào mà à, à, không được mạnh mẽ thì đi trên cầu này cũng rất sợ nhưng mà nếu như các bạn tự tin thì mình vẫn, vẫn rất là khoan thai và cảm nhận uh, cái ờ, không khí mát mẻ và những cái tiếng uh, tiếng suối chảy tiếng uh, lá cây tiếng gió hòa quyện vào thành một bản trường ca bất tận vâng. vui dài và rất thích thú rồi vâng, mời các bạn đi ờ, rồi Thế là các bạn đã đi qua cầu kính rồi đấy vâng, Như vậy là mình đã chinh phục được cái cây cầu kính tình yêu này rồi các bạn ạ Đấy, à, một cái cảm giác uh, vừa sợ lại vừa thích Và à, mình cứ vừa đi vừa khám phá cây cầu thật là độc đáo của à, tỉnh Sơn La cây cầu này đã nối liền hai bờ sông cũng là cây cầu này sẽ là một nguồn nơi bắt đầu của một tình yêu